Ở phần kiến thức, cô giáo sẽ có nội dung như sau. Để đo khối lượng các vật hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg, người ta còn dùng những đơn vị yến, tạ, tấn. Đa phần ờ, ở những năm lớp 3, năm lớp 2 thì các con mới chỉ học kg và gam thôi. Còn đến bây giờ thì chúng mình sẽ tìm hiểu thêm về yến, tạ, tấn. Đây là những đơn vị để đo khối lượng 10 kg, 100 kg, 1000 kg thì người ta dùng những đơn vị yến, tạ, tấn. Cô sẽ có như sau: một yến thì bằng 10 kg. Một tạ thì bằng 10 yến. Một tạ bằng 100 kg. Như vậy thì một tạ bằng 10 yến này và một tạ thì sẽ bằng 100 kg vì một yến bằng 10 kg Thế thì 10 yến sẽ bằng 100 kg. 1 tấn sẽ bằng 10 tạ. 1 tấn sẽ bằng 1000 kg. Mỗi một chữ số này nó sẽ ứng với tên một đơn vị. Ví dụ đây là kg này, yến này, tạ này, tấn này. Và ta thấy 1 tấn bằng 1000 kg. Trong thực tế đời sống hàng ngày khi người ta cân những vật nặng, ví dụ như là một con voi, thì người ta không thể dùng kg lúc bấy giờ người ta sẽ dùng đơn vị là tấn hoặc người ta muốn cân một con trâu thì người ta không dùng là kg mà người ta sẽ dùng là đơn vị tạ nhưng mà để cân một con vịt hoặc một con gà thì lúc bấy giờ người ta sẽ dùng là đơn vị kg như vậy đơn vị kg người ta dùng với những vật nhỏ còn đơn vị yến tạ tấn người ta dùng để đo những cái đơn vị nhiều những cái vật có trọng lượng nhiều hơn là 1 kg